Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh về Dũng soi kèo nơi mà có thể đưa ra các mã nhận định cùng với những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ở video trước mình đã nhận định cho anh em một trận đấu ở ngày 15 tháng 4 đó là trận đấu giữa Bayern đối đầu với Hoffenheim. Và ở video này mình sẽ nhận định cho em một trận đấu nữa, đó là trận đấu giữa Cadiz đối đầu với Real Madrid ở trong khuôn khổ ờ, La Liga Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 4 trong khuôn khổ vòng 29 giải đấu La Liga. Thì ở trong trận đấu này thì đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và liệu rằng Cadiz có giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay hay không thì à, mời anh em đến với nhận định hôm nay của mình. Thì trước khi mà bước tới video nhận định ngày hôm nay thì anh em đang xem video yêu quý Dũng hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thêm động lực để ra thêm các video khác cho anh em. Hiện tại thì uh, ở trên bảng xếp hạng anh em có thể thấy là Real Madrid đang có cho mình vị trí thứ hai sau khi mà trải qua 28 vòng đấu và có cho mình 59 điểm. Khi mà đội bóng này thắng 18 trận và để uh, hòa 5 và thua 5. Đội bóng này đã ghi được tổng cộng là 59 bàn thắng và để thủng lưới 24 bàn. Còn về phần sân của đội chủ nhà là Cardiff đang có cho mình vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Cũng sau khi mà trải qua 28 vòng đấu thì đã có cho mình 31 điểm. Cùng với đó là đội bóng này ra thắng 7, thua 11 và hòa 10. Trong khi mà đội bóng này chỉ ghi được 23 bàn thắng thì hiệu số bàn thắng của đội bóng này tính ra để chưa đến một bàn trong một trận đấu và đã để, để thủng lưỡi lên tới 40 bàn. Và còn về điểm số thì đội bóng này đang có 31 điểm và đang cách biệt với vị trí thứ 18 là Malaysia đó là hạ à, khoảng 4 à, điểm nữa thì à, còn về phần sân phía đội chủ nhà sẽ gồm có hai tiền đạo đá cao nhất đó là Chirik Ramos cùng với là Godura cùng với đó là sẽ có 5 tiền vệ đó là Robert Robinho và Emetiro à, Akarak cùng với là bóng Woda. Còn về phần vắng mặt không thể tham gia được trong trận đấu ngày hôm nay thì anh em có thể thấy ở đây là về phía Real Madrid sẽ gồm có Ferran Mendy còn về phần sân phía đội chủ nhà Cadiz sẽ vắng mặt khá là nhiều cầu thủ khi mà trong đó có hai cầu thủ đó là uh, ờ, Kellen cùng với là Ledesma bị cấm thi đấu cùng với đó là sẽ có 5 cầu thủ không thể tham gia trong trận đấu này do bị chấn thương đó là uh, à, Ecalante, Okopo, Jandua, Girodo và Juan Cala và đến với thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em có thể thấy ở đây là trong 10 trận đấu gần đây nhất thì uh, Real Madrid Kedit à, thắng uh, được uh, 4 trận để thua 3 cùng với đó là hòa 3 trận đấu thì trận đấu trận thắng uh, gần đây nhất của Cadiz là thắng uh, Betis với tỷ số là 2-0 ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là uh, à, Cadiz đã được Petit chấp uh, ở mức 0.75 trái và đã thắng kèo cho với mức uh, là 2-0 nhưng ở trong trận đấu này Petit đã nhận đến hai thẻ đỏ cho nên là việc uh, Cadiz thắng được với tỷ số là 2-0 thì cũng không có là điều gì đáng để nói tới còn trận thua 2-0 trước uh, Salemi thì uh, anh em có thể thấy ở đây trong trận đấu này Cadiz được uh, đối thủ của mình là Selemi là chấp với mức chấp là 0.25 trái và đã để thua kèo với uh, tỷ số là 2-0 còn về phần sân phía đội chủ nhà à, đội khách Real Madrid thì trong uh, ờ, 10 trận đấu gần đây nhất đội đội bóng này đã để thua 3 trận cùng với đó là hòa 2 và thắng 5 trận đấu trận thắng gần đây nhất của Real Madrid là trận thắng uh, Chelsea ở lượt trận ngày 13 tháng 4 khi mà tranh đấu ở cúp C1 khi mà Real Madrid chấp uh, Chelsea với mức chấp là 0.75 và một số trận khác như là trận uh, Real Madrid thắng uh, 4-0 trước Barcelona trong trận đấu này thì hai đội bóng đá với mức là kèo đồng và Real Madrid đã thắng với tỷ số là 4-0 ở trong trận đấu này Benzema đã lập hat-trick khi mà ghi uh, được bàn thắng ở phút thứ 50, 58 và 80 của hiệp 2 và trong trận đấu này anh em có thể thấy ở đây là khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà trận đấu này có lên tới 11 thẻ cùng với đó là bốn góc còn một số trận thua khác như là trận thua trước uh, Villarreal khi mà uh, Real Madrid chấp đối thủ của mình là Villarreal với mức chấp là 1.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà để tỷ số là 3-2 cùng với đó là có trận uh, thắng 6-0 trước uh, Valladolid trong trận thắng 6-0 này thì uh, Real Madrid đã chấp uh, Valladolid với mức chấp là hai trái bỏ một ra 1.91 và trong trận đấu này thì uh, Real Madrid cầm bóng lên tới 60% trong khi uh, Valladolid chỉ cầm bóng được 40% mà thôi anh em có thể thấy ở đây là ở hiệp 1 nổ tới 4 bàn thắng khi mà bàn thắng phút 22, 29, 32 và 36. Còn ở hiệp 2 thì có hai bàn thắng nâng tỷ số lên thành 5 0 và 6 0 ở phút thứ 73 và 90 cộng 1. Còn đến phần à, đối đầu gần đây của hai đội bóng thì anh em thấy ở đây là trong 4 trận đối đầu gần nhất thì à, Real Madrid thắng hai trận và có hai trận hòa. Hai trận hòa đó là tỷ số 1-1 và không đều. Trận thắng gần đây nhất của Real Madrid là trận thắng A vào ngày 11 tháng 1 11 năm 2022 và trong trận đấu này thì Real Madrid đã để thua kèo châu Á khi mà chấp đối thủ của mình là hai trái và tỷ số của trận này là 2-1 còn trận uh, thắng 3-0 trước uh, Cadiz đó là trận uh, Real Madrid chấp với mức chấp là 1.25 trái và đã thắng với kèo châu Á khi mà tỷ số là 3-0. Ở trong trận đấu này cũng có khá là nhiều thẻ được đưa ra và trong trận đấu này Benzema đã có hai bàn thắng đó là bàn thắng phút thứ 30 và 40 và bàn thắng phút thứ 33 là do công của Diro Yola còn cái trận đấu hai trận đấu hòa thì anh em có thể xem qua ở đây trận đấu hòa 1-1 thì uh, trong trận đấu này thì hai đội bóng đã đá với mức kèo đồng còn ở trận uh, có tỷ số là không đều thì ở trong kèo này thì Real Madrid đã chấp với mức kèo là 2.5 và để để thua kèo châu Á khi mà để tỷ số này chỉ là không đều nhưng anh em có thể thấy ở đây trong trận đấu này thì à, Real Madrid cầm bóng lên tới 82% nhưng mà không thể nào tận dụng được cơ hội để ghi một bàn thắng nào hết. Trong khi đối thủ cùng đội bóng này là Cadiz chỉ cầm bóng được có 18% mà thôi. Vậy rằng với những cái thông tin mà mình đã đưa ra ở trên thì à, trong trận đấu này thì uh, kèo nhà cái đưa ra sẽ là bao nhiêu và kèo nào sẽ là kèo để anh em có thể tham gia vào đầu tư. Thì anh em có thể thấy ở đây là ở kèo châu Á thì uh, trong trận đấu này thì Real Madrid đang đưa ra mức chấp là một trái hòa khi mà bỏ một vào Real Madrid sẽ ăn được uh, 1.08 và bỏ một vào Cadiz sẽ ăn được 0.87 con ve keo tai xíu đang được niêm yết ở mức 2.75 khi mà bỏ một vào tài sẽ ăn được 1.11 bỏ một vào xỉu sẽ ăn được uh, ờ, 0.85 thì ở trên này sẽ còn có một số kèo như là kèo tỷ số tỷ số hiệp 1 tổng số bàn thắng kèo góc kèo thẻ và một số cái kèo khác và nếu anh em muốn chơi được những cái kèo đấy thì anh em có phải phải chơi trên một cái trang và trang tất nhiên phải là một cái trang uy tín khi mà anh em chơi ở trên trang thì anh em thứ nhất là sẽ không thể không bị mất lọc mất phí hay là mất một cái gì hết anh em chơi bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu chứ không mất một đồng phí đồng lộc nào và thứ hai trang chơi là phải một trang chơi uy tín và anh em chơi trên trang thì anh em có thể ra vào kèo bất cứ khi nào anh em cảm thấy kèo đang thua anh em có thể bán kèo đi để nhận lại một phần mà mình đã đánh vào và cùng một số cái khác và nếu mà anh em muốn nhận được một trang chơi anh em hãy liên hệ cho mình mình sẽ đưa cho anh em một trang chơi thứ nhất là uy tín thứ hai là tiện lợi cho anh em vậy rằng với cái mã kèo mà nhà cái đưa ra như vậy thì kèo nào sẽ là kèo đáng để anh em đầu tư và kèo nào sẽ là kèo sáng để em có thể đặt niềm tin vào thì ở cái kèo mà Real Madrid à, chấp một trái thì à, mình sẽ hướng cho anh em vào cái kèo là Real Madrid chấp 0.75 bởi vì trong lịch sử đối đầu thì uh, không hề có sự ủng hộ cho Cardiff khi mà trong 5 lần uh, gặp nhau ở trên uh, sân nhà của Cardiff gần nhất ấy, thì Real Madrid đã hành thắng tới uh, à, 4 trận đấu và trong đó có một trận hòa và cùng với phong độ và uh, trình độ cách biệt rõ ràng như bây giờ thì anh em có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào Real Madrid trong cái kèo là 0.75 còn về kèo tài xỉu thì mình sẽ hướng cho em nằm ở kèo tài 2.5 Mặc dù Cadiz thi đấu không tồi trên sân nhà nhưng mà phong độ gần đây của đội bóng này không thực sự là ấn tượng. Trong khi đó Real Madrid vẫn là một cái đội bóng à, có lối chơi tấn công mạnh và đang có sự trở lại mạnh mẽ trên à, những trận đấu gần đây. Hơn nữa, Cadiz à, cũng đang bị thủng lưới hơn 40 bàn thắng trong à, khoảng 28 trận đấu gần đây của La Liga trong cái mùa này thì cho thấy cái khả năng của họ trong cái việc mà giữ sạch cái mảnh lưới nhà thì rất là khó do đó trong cái trận đấu này mình tin cái kèo tài nó sẽ nổ và nổ ở mức 2.5 là mức an toàn cho anh em có thể đầu tư và đây cũng là video nhận định sớm của mình chưa có một cái thông tin nào chính xác hết thì ở trên video này mình chỉ nhận định cho anh em để anh em tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em vào cái kèo mà mình đã đưa ra ở trên video nếu mà anh em muốn nhận được cái kèo chắc ăn và ngon ăn nhất thì anh em tốt nhất là hãy liên hệ cho mình qua số Zalo cùng với uh, Telegram đang ở à, uh, hiện ở trên màn hình. Khi mà mình có thông tin chính thức về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu và các má kèo chắc ăn hơn thì mình sẽ đưa ra cho anh em. Cùng với đó là anh em muốn chơi một cái trang chơi uy tín thì hãy liên hệ cho mình đặc biệt là phải hãy liên hệ cho mình chứ anh em đừng có chơi qua thầu qua cỏ bởi vì anh em chơi qua thầu cỏ chắc chắn là sẽ bị mất like mất phí và anh em không thể nào tự do ra vào các kèo những cái kèo mà mình đưa ra chắc chắn là sẽ sát giờ bóng lăn để có cái thông tin chính xác nhất cho nên việc đó là điều đương nhiên khi mà anh em chơi qua một cái trang chơi uy tín và đây cũng chỉ là video nhận định sớm của mình về trận đấu anh em tham khảo còn muốn nhận được các mã kèo thì như mình đã nói hãy liên hệ cho mình qua số Zalo và Telegram đang hiện ở trên màn hình. Thì video đến đây mình cũng xin phép kết thúc. Chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo.